Xin chào các bạn, các thiết bị công nghệ ngày càng có thiết kế nhỏ gọn hơn với hiệu năng ngày càng cao hơn. Còn đối với laptop thì sao? Nếu như bạn đang cần tìm cho mình một chiếc laptop có thiết kế mỏng, gọn nhẹ nhàng, tính di động cao mà vẫn đạt hiệu năng tốt, chạy được các phần mềm đồ hỏa nặng thì đây chính là câu trả lời dành cho các bạn. Chiếc Dell XPS 9570 phiên bản 2018 một chiếc laptop không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế so với các phiên bản trước Tuy nhiên, nó vẫn là chiếc laptop đẹp nhất ở thời điểm hiện tại và sau đây ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đánh giá chi tiết về chiếc máy này. Sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video nhé. Đầu tiên đánh giá về thiết kế đồng thể thì Dell XPS 9570 không nhiều thay đổi so với các thế hệ trước. Tuy nhiên có một thay đổi nhỏ duy nhất đó là vỏ được mạ một lớp bạc sáng và logo đeo đã được mạ chrome sáng bóng nổi bật ở chính giữa. Các đường viền của máy vẫn được cắt mài giữa bằng công nghệ CNC. Điểm mỏng nhất của máy chỉ 11mm và phiên bản Full D có cân nặng là 1,8kg. Còn phiên bản có màn hình cảm ứng có cân nặng 2kg. Mà đáy của máy vẫn không gì thay đổi. Chúng ta có một khe hút gió dài để tản nhiệt ra phía sau gáy gần bản lề của máy. Logo XPS ở chính giữa mở lắp ra, chúng ta sẽ thấy được những thông số, thông tin về máy. Bản lề của máy rất chắc chắn mình có thể tự tin nói rằng đây là chiếc máy có bản lề tốt nhất trên thị trường. Nhưng tiếc rằng đối với chiếc máy này chúng ta không thể mở một tay. Còn về cổng kết nối thì đối với công việc làm đồ họa thì cổng kết nối cũng được người dùng rất quan tâm. Mặc dù máy mỏng nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối gồm USB chuẩn A, USB Type-C, cổng kết nối HDMI, khe đọc thẻ SD và jack tai nghe 3.5. Màn hình luôn điểm cộng của dòng DLPS trong những năm gần đây khi sử dụng công nghệ Infinity S tràn viền giúp kích thước của máy được giảm đi đáng kể. Phiên bản mà mình đang có ở đây được trang bị màn hình Full HD 1920 x 1080, màn hình chống chói kết hợp với độ sáng lên đến 400 nit cao cấp cùng với tấm nền IPS cho máy góc nhìn rộng giúp bạn giải trí hay làm việc ngoài trời một cách dễ dàng. Camera của máy được đặt ở vị trí chính giữa, logo đeo ở viền dưới màn hình. Ngoài ra thì dòng máy này có một số tùy chọn màn hình 4K, màn hình có cảm ứng giúp bạn trải nghiệm giải trí một cách thú vị hơn Tuy nhiên thì giá thành của nó cũng cao hơn rất là nhiều. Mặt tì tay của máy được phủ một lớp sợi carbon cao cất rất là mịn và trong sử dụng rất mát và không bám dấu vân tay. Bàn phím của máy có hành trình hợp lý, tuy nhiên là phím hơi nông nhưng vẫn đem lại cảm giác cõ rất tuyệt vời. Bàn phím hỗ trợ đèn nền giúp cho bạn làm việc ở môi trường thiếu ánh sáng một cách tốt hơn. Trackpad vừa phải, không quá to như trên Mac Pro, độ nhạy tốt, mượt, không bị rít hay là trễ. Các thao tác bằng hai ngón tay hay ba ngón tay đều rất mượt mà. Ngoài ra thì máy còn có đốt nguồn được trang bị thêm cảm biến vân tay giúp chúng ta mở máy chỉ một cái chạm nhẹ. Cấu hình là một trong điểm sáng của chiếc laptop này khi được trang bị CPU Core i7 8750H, RAM 16GB, ổ cứng HD lên đến 1T, VGA R 1050 t Thực sự thì khi nhìn vào cấu hình này, các bạn sẽ liên tưởng đến một chiếc máy gaming đồ sộ. Nhưng không, Dell đang lắp cấu hình này trên một chiếc máy sexy như Dell XPS 15 inch. Đánh giá về hiệu năng của chiếc máy này, thì mình test thử trên một số phần mềm đồ họa như Photoshop hay chỉnh sửa video trên Premiere thì máy đều xử lý rất tốt và mượt mà. Ngoài các công việc đồ họa thì máy thể thoải mái trên các tựa game như LOL, CSGO, Dota 2 hay kể cả PUBG. Test máy trên tựa game CSGO thì máy đạt khoảng 150 FPS và ở trên Dota 2 là 120 FPS và nhiệt độ CPU là 90 độ C. Loa được đặt khá kín đáo ở phía phần dưới mặt đáy của máy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 Về thời lượng pin của dòng máy này, đối với phiên bản màn hình có độ phân giải Full HD thì máy này trang bị quả pin có công suất 56W giúp các bạn có thể dùng trong vòng khoảng 5 tiếng đồng hồ liên tục mà không cần dùng đến sạc. Còn đối với phiên bản màn hình độ phân giải 4K thì sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn lên được hãng trang bị cho quả pin 97W. Tập kết lại, Dell XPS 9570 mang cho mình một thiết kế gọn nhẹ của một chiếc laptop doanh nhân. Tuy nhiên, ẩn sau bên trong là một cấu hình vô cùng mạnh mẽ giúp các bạn có thể xử lý tốt các tác vụ nặng hay các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp và cũng thể chiến tốt các tựa game 3D. Và giá máy với cấu hình i7 ra 16 ổ 1T đang giá vào khoảng 40 triệu đồng. Và video của mình ngày hôm nay đánh giá về chiếc Dell XPS 9570 xin phép được tạm dừng ở đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng để lại ý kiến ở phía dưới phần comment. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Xin thân chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo.